cảnh sắc trận bỏ các đêm và một tháng vui bao để tận hưởng trọn vẹn vui giải các cầu ngân bóng đá Kim Thảo xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Thấu tình Đạt Lý. Chương trình được phát sóng vào lúc 11 giờ trưa chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 do đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Hòa Bình thực hiện. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng giao lưu gặp gỡ trò chuyện đó chính là luật sư Trần Minh Hùng, trưởng văn phòng luật sư gia đình Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh Dạ, xin chào luật sư ạ. Vâng, xin chào MC Kim Thảo và khán giả ờ, dạ, nghe xem đài. Dạ, còn bây giờ thì Kim Thảo xin mời luật sư cũng như là quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi tiểu phẩm. Em ơi! Em ơi! Ở đâu rồi ta? Thiệt ra là có một mình, có một mình ngồi đây luôn á, nhìn chung quanh quán thì không có ai luôn á. Ờ, ngồi đây nha. Vui quá ha. Nãy giờ không thấy. Không thấy gì, sao giờ này mới tới chị có biết là em uống hết ly cà phê em uống tám chục ly trà đá luôn rồi đó trời uống hết quán tao uống dữ đi thôi giờ ông mấy lỡ uống hết rồi khi thêm ly khác đi mà nhớ là ly uh, cà phê sữa đi chị uống cà phê đen đi xíu chị uống ké chị nghĩ sao mà em kêu nữa tám chục ly trà đá rồi dạ nghĩ sao chị kêu em uống nữa cho chị nè giữ em là tất cả là chặt cả giữ em dữ lắm luôn làm sao mà uống vừa bãi được hiểu không ủa kêu chị ra đây chơi chị có thấy trong nhà nó ngột ngạt nó khó chịu nó buồn bã đâu ra đây cái không khí nó thoáng đãng tí em nói vậy mới biết em nói chị mới để ý luôn cái nhà mình bây giờ không khí nó ngột ngạt nhấp tới nó buồn cướp luôn đâu không thấy giọt nào ra thì lúc lúc ngược con nhỏ đau lòng mình ngược vô trong nhưng mình khóc ra ngoài ý nghĩa gì nữa bởi vì bữa nay á, hẹn chị ở đây là có chuyện ở tích mạng với chị nhưng mà chị không mất bình tĩnh chị sao nói chuyện được chuyện gì thì cái chuyện mà gia tài này nọ tính mời luật sư nói chuyện đó chị phải bình tĩnh mới nói chuyện được chị đang bình tĩnh luôn á chị đã rất bình tĩnh <laughs> bình tĩnh lắm luôn chị mới khóc xong mà đâu chị đâu khóc mới mới thì nó rớt nước mắt luôn á nuốt gương chào chăm gì đó kiểu cảm xúc của mình lúc ngược vào trong là chị bình tĩnh rồi hai lời dễ sợ luôn á thiệt cái mắt nó hơi ờ, hơi số miếng tại vì hồi nãy chị nói là chị nút ngược vô trong cái lòng mình nó gớt vô cái nó hơi xuống đã đỡ mắt thôi đau đưa em thổi cho à, thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, thôi. rồi băng vào mắt á rồi bây giờ có bình tĩnh chưa để mình ờ, ờ, nói chuyện luật sư đồ này nọ Mặt chị đang rất tỉnh luôn Bình tĩnh lắm Rồi <laughs> Ê, luật sư hả? Ừ. Chị có quen luật sư bây giờ để chị à, điện thoại điện thoại không không tháng từ từ em hẹn chị ở đây là để bàn chuyện với chị trước đi rồi mình nói chuyện được sao cho dễ mình thỏa thuận nhau trước chị hiểu không ờ à, ha ừ. đúng rồi vậy cho nó dễ ơ nhưng mà nó nghe nè ủa rồi đâu cần phải luật sư luật xích cho mệt sao vậy thiệt luôn nha chị thấy cái nhà của mình á, trong cái rủi có cái may may lắm may cực kỳ may luôn chị nói như vậy mà chị cũng nói được luôn á hả không phải thiệt mà sao trời đất ơi mẹ mất em mất trong tai nạn giao thông mà chị nói mai là mai cái gì hả chị ờ, ý chị nói là tại vì á vậy nó không có lẹt ẹn dù dù em của mình mất rồi mình còn hai chị em chia đôi cái rẹt mà xong không khỏi cần phải lẹt ẹn không ngờ chị luôn á em nói thiệt cái cái cái ý em không phải cái chuyện chia như vậy đâu ủa chứ ý em sao ý em sao mà em kêu chị ra đây nói chuyện thì cũng nói cái chuyện chia gia tài đó nhưng mà không phải là cái chuyện như cái ý mà vui của chị không phải là chia đôi chứ sao em tính hết rồi thiệt ra là mình chia ra làm bốn phần đi thì đúng rồi làm bốn mà em hai chị hai không em ba chị một dạ em hai chị hai em ba chị một ủa mình chia đôi chứ em chị nghĩ sao mà chị chia đôi chị coi là cái gia phả của mình đi ủa mình là hai chị em đó nó chị em nhưng mà chị đâu phải con ruột đâu ủa ủa đó em nó không phải con ruột chứ chị là con ruột của mẹ nè chị em coi là lại của ba nè chị coi lại trong giấy tờ gia phả đầy đủ nha có tên em từ a tới z từ đầu tới cuối luôn nha nhưng mà là dượng nhận em nuôi trước khi lấy mẹ của chị mà thì dù gì em cũng là con của ba cho nên em hưởng tài sản của ba thì ba với lấy mẹ thì em ở trong nhà ba mẹ từ nhỏ thì bây giờ em nhận tài sản của mẹ luôn có gì đâu lạ em nói nãy giờ em sai rồi đó sai sao chị là con của mẹ là con ruột của mẹ đúng rồi em là con nuôi của dượng tôi đã tới lớp khi mà lấy dượng là vợ dạ, là có chị không chị em là chị rối quá nè chị còn dưỡng cực lấy lấy dưỡng đó chị muốn lấy dưỡng muốn làm sao không mấy chị nói là bây giờ mẹ của chị lấy dưỡng về ờ. xong rồi chị ở từ nhỏ tới lớn ở chung ở nhà đâu? luôn ở đâu ở chung nhà bây giờ chị lại chị hỏi hàng sớm thôi chị có quần áo chị để ở nhà thôi cứ chị thích đó chị chị ở còn chị không thích là chị đi đâu á hàng sớm không ai làm chứng luôn không ai biết luôn thì chị về nhà ba ruột chị ở sau rồi uh, đó chị còn không kêu được cái tiếng ba không kêu được tiếng diệu mà chị cho chia chia cái gì mệt nói nhiều quá Chia đều chia đôi ba một ba một hai hai hai hai em kiện đó em kiện thì chị hậu hậu quá không không cái gì vậy ôi la dữ gì cho tự nhiên nó ngồi lùn lùn trong nhà kìa chị mới là cái mới hồng bích dế đó ủa sao tự nhiên qua nhà chị không nói chị vậy em qua là em đốt nhang cho mẹ qua đốt nhang mà với lại em đốt nhang trên mẫn nữa ừ, rồi xong chưa xong chưa xong về đi xong về nghỉ ngơi cái gì nữa vậy khóc hoài vậy mẹ với mẫn cảm xúc chân chào sao lần nào mà nhắc tới ai này khóc cũng không có nước mắt hết vậy nỗi đau nuốt dầu trong nuốt miếng luôn á hàng chi bụng bự à không ạ chị nhỏ con nha bụng chị nhỏ nha nữa thiệt rồi sao cưng cưng xong bây giờ nghỉ ngơi đi ha ừ. thôi em ở đây á em nhìn chị khóc cho đã luôn chị nuốt người vào trong á rồi ráng một hồi em kêu luật sư tới đây nè ừ. à cái à, chị đấu trí với người ta mà ví dụ chị đấu không lại á thì chị nuốt người vào trong một lần nữa ủa là sao ủa chưa chưa ủa em liên quan gì tới luật sư luật à, sư à. chỉ có hai và chị thôi à, đúng rồi phải rồi em kêu luật sư qua đây để đòi quyền thừa kế vậy à, nói nghe nè bây giờ là ban ngày ủa không phải ban đêm đừng có nằm mơ con nuôi mình có nhiều dạng con nuôi em là con nuôi của mẹ là con nuôi bằng miệng thôi còn người ta con nuôi là phải hợp pháp giấy tờ nọ kia thì mới thừa kế tài sản đúng không em à, không biết gì em luôn vậy bà <laughs> đúng không đúng không ừ. em á không có đòi quyền thừa kế cho em mà em đòi quyền thừa kế cho con của em vậy không lan nguyên gì luôn á trời ơi trời ơi lan nguyên là liên quan liên quan bị sốc bị sốc quá không mà đúng không có liên quan gì luôn á trời ơi nghĩ sao tự nhiên nè nói nghe nè ủa đâu ra tự nhiên đòi thừa, thừa kế con gì <laughs> tao thì con của em là con ruột của anh mẫn mà con ruột của anh mẫn là cháu ruột của mẹ đó vậy nữa lại nằm mơ sao mà em cứ nằm mơ hoài nó như nè ngày xưa lại có cặp bồ với mẫn em chị cặp bồ nha không phải cưới hỏi gì hết không có cung cứu không có giấy tờ gì hết nghe chưa em mê trai á cái mỏ mẫn em chị em đi theo trai cái em cưới chồng cái xong rồi tự nhiên giờ mẫn chết em quay lại cái em nói là em có con với em mẫn ai tin ai tin rồi bây giờ mẫn chết rồi mẹ chị chết rồi ai làm chứng ừ. thì thì bây giờ em nói thẳng luôn là cái lúc mà quen mẫn á là con em đã có thai với ảnh rồi ừ. sau đó thì em em ngu muội sao không biết nữa hả à. cái em bỏ ảnh em đi lấy chồng khác nhưng mà dù gì đi chăng nữa là cái đứa con đó là con ruột anh mẫn hiểu chưa hiểu chưa hiểu chưa không hiểu không hiểu không hiểu không tin không tin không tin ừ, sao sao sao ngu muội tới bây giờ tự nhiên không ra vậy ờ, hai người bè phái với nhau đúng không được rồi bây giờ tôi muốn cãi với hai người nữa nếu như hai người thắc mắc quá thì ờ, tôi kêu xét nghiệm adn lúc đó là biết à nói chuyện nghe mắc cười à, <laughs> mẫn nó thì nó mất rồi ông bà nội cũng mất rồi bây giờ đó là chẳng lẽ đào hồn người ta lên thì phải xét nghiệm đúng <laughs> anh chị nói chuyện tôi nghe nó mắc cười đó bà đó bà sống sờ sờ nè ừ. bà là cô ruột của con tôi mắc mớ gì đúng không tôi lấy một tí máu của bà xét nghiệm cũng được vậy nó nghe tí vậy cho cười biết <laughs> không có cô bé chứ nó như nè chị với Hiền Mẫn là cùng mẹ khác cha nó xa lắm bắt quà không tới luôn á sao mà xét nghiệm ai chị ăn được không ra không ra kể với mấy người này tôi tức quá bây giờ tôi kêu luật sư tới đây nói chuyện với mấy người nè nếu quan tâm nhớ xà phòng loại bỏ vi khuẩn chúng tôi tái sinh trùng chết quạt hãy đợi anh ship gà mới bảo vệ bạn đến 12 giờ hãy chuyển sang dùng ship gà thời thấy mắc cười dạ mới vô mà thấy luật sư hồi cười mỉm mỉm gì chắc là cũng thấy bắt đầu khó hiểu đúng không luật sư dạ thì à, với à, một cái à, tiểu phẩm như vậy là có rất là nhiều dây mơ rễ má chẳng hạn như con anh con tôi con chúng ta con riêng con nuôi con ruột rất nhiều vậy thì bây giờ kim thảo tóm tắt lại thôi là con nuôi á trong trường hợp này thì con nuôi có được hưởng cái quyền lợi gì không mà có được hưởng thừa kế không ạ à, vâng thì đây là một uh, sự kiện pháp lý mà trong thực tế rất là nhiều với tình hình xã hội hiện nay thì vấn đề con nuôi rồi Ờ, con ờ, chung con riêng cũng rất là phức tạp thì ờ, theo như quy định của pháp luật về thừa kế thì con nuôi vẫn là thuộc diện thừa kế tức là hàng thừa kế thứ nhất thì bao gồm là con chung con riêng rồi cha mẹ vợ chồng con chung con riêng hoặc là con nuôi thì vẫn là thuộc trong diện hàng thừa kế thứ nhất việc xác định con nuôi như thế nào chúng ta cần phải dựa trên một các cái căn cứ pháp lý khác như là giấy khai sinh à, hoặc là các quyết định nhận con thì sẽ được à, đủ cơ sở pháp lý để được nhận Ờ, di sản thừa kế do người để lại di sản tết để lại Dạ thưa luật sư, vậy thì à, trong tiểu phẩm á, chị người yêu cũ có con Vậy thì người con ngoài giá thú này thì có được thừa kế không thưa luật sư? À, đây là thuộc về thừa kế thế vì Tức là à, người để lại di sản chết cùng à, hoặc chết trước à, Thời điểm người để lại di sản chết thì cháu sẽ là người được hưởng thừa kế thế vị phần di sản mà do là người để lại di sản để lại thì trong trường hợp này chỉ có người cháu thôi tức là người con uh, mới được hưởng phần thừa kế của bà nội để lại đấy tức là uh, phần thừa kế này là được hưởng từ người cha tức là dù là mình gọi là con chung hay con riêng hay là con ngoài giá thú thì chỉ cần chứng minh uh, mình là con của anh Mẫn thì sẽ được hưởng một phần uh, một suất thừa kế thế vị bằng như các đồng thừa kế khác uh, mình việc mình chứng minh nhận được hưởng ở đây là có thể là giấy khai sinh còn nếu mà mình không có giấy khai sinh thì uh, mình phải có các cái kết quả về gắn định ADN e là cùng một huyết thống thì à, sẽ được à, hưởng một suất thừa kế như các đồng thừa kế khác ờ, và người vợ là sẽ không được thuộc diện thừa kế trong trường hợp là thừa kế thế vị cháu thì có được hưởng quyền thừa kế con ngang với lại con ruột thì không ạ à, đây trong trường hợp này là thuộc dạng thừa kế thế vị thì vẫn được hưởng một phần bằng nhau như các hàng thừa kế khác tức là người cháu này à, được hưởng từ người cha của mình mà người cha của mình được hưởng từ người mẹ một phần bằng nhau với các đồng thừa kế khác chẳng hạn như là à, con ruột hay là con nuôi hay là chồng thì đều được hưởng bằng nhau đó là một gọi một suất thừa kế không có phân biệt về ít hay nhiều thừa kế thế vì nó khác cái thừa kế hàng thừa kế thứ nhất tức là hàng thừa kế thứ nhất là khi là chẳng hạn như một người để lại di sản chết à, chẳng hạn người chồng chết thì người vợ rồi các con của người chồng đó con trong giá thú con ngoài giá thú rồi con chung con riêng rồi à, con nuôi rồi cha mẹ của người chồng đó đều được hưởng phần bằng nhau mỗi sức thừa kế đó được chia đều cho các đồng thừa kế đó con là chẳng hạn như à, người chồng chết để lại một à, di sản thừa kế à, và người chồng nó có một người con chết trước đi hoặc là chết cùng thời điểm với người chồng đó thì người cháu sẽ được hưởng một phần bằng với các đồng thừa kế khác đó gọi là thừa kế thế vị dạ nhưng mà cái éo len cái đó cho nên là chương trình mới mời luật sư tới đây tiểu phẩm lại làm khó luật sư nữa là cái trường hợp vừa nãy á, thì khi mà gặp tai nạn đó là bà nội cũng mất dạ. mà ba cũng mất cùng yeah. Dạ. chung một lúc về cái vấn đề tai nạn vậy thì con mà giá thú như vậy thì làm cách nào để chứng minh được tại vì trong cái tình huống đó thì giấy khai sinh cũng không có tên cha luôn cũng yeah. Dạ. không có tên right. mẹ vâng. rồi bác thì cũng có bác nô bác ruột thì chứng minh cái huyết thống như thế nào ạ thì uh, trường hợp này uh pháp luật ờ, sẽ không quy định chi tiết rõ ràng tuy nhiên là như thông thường là chúng tôi giải quyết và à, để có cơ sở pháp lý thì à, chúng ta sẽ giám định à, một người chết rồi chúng ta vẫn có thể lấy các cái gì vật các cái vật như là tóc hoặc là móng tay của người đó để đi giám định đối với con của mình để xác định cùng huyết thống hay không thì người cha đã mất rồi thì mình có thể là lấy tóc này hoặc là có thể lấy hài cốt cho để à, cùng à, đưa cho các cơ quan các công ty các tổ chức à, họ giám định ADN với người cháu này xem có cùng huyết thống không nếu uh, có cùng một huyết thống thì uh, chứng tỏ đây là người con của anh Mắn uh, và như vậy thì uh, kết quả ADN là một uh, chứng cứ pháp lý nó thay thế cho giấy khai sinh uh, tức là nó vẫn là một uh, chứng cứ có giá trị pháp lý tương tự như giấy khai sinh để chứng minh đó là người con hợp pháp để được hưởng thừa kế thật sự là kim thảo cũng còn rất là nhiều câu hỏi dành tặng cho luật sư nhưng mà để tiếp tục thì chắc có thể kim thảo mời luật sư cũng như là quý vị khán giả chúng ta sẽ xem tiếp tục tiểu phẩm kết thúc như thế nào nhé ngoài nín nín chị cũng nè anh chị là cái gì mà anh chị ngồi hả hả canh tranh cãi mà ở ngoài đường đi vô tới đây còn nghe đó ủa <laughs> mi chào <laughs> dạ, chị lâu rồi không gặp ừ, chị giờ này sao rồi chị ừ. hả ổn không chị chị sống tốt sống ổn lắm em à, em kêu là ông không còn đi làm ông không tiên cũ ờ à, xã giao xã giao xã giao ờ, có gì không có gì không dạ không thì em nói em thăm anh chị thôi à ủa anh sao tới đây chi vậy thì ờ, chị tới đây chị thắp nhang cho chồng của chị cũng được hả thắp nhang cho chồng của chị hả ờ quá trời rồi có hiếu quá tốt quá chị thắp nhang cho chồng của chị mà cưng nói chị có hiếu chị nói thiệt chị là con gái chị chưa bao giờ ngu chưa bao giờ đợi chồng bên đầu nữa chưa ờ, không có giống em <laughs> nói nghe là hai đứa hôm qua gặp nhau nói chuyện ngoài da nó quay vòng quanh quá nào này hết không sao chị tại vì ờ. người em á tại vì hiền lắm tao em từ bi đó ít cãi lại lắm chị ở xa xa mà còn đau nó lấy cái gối che lại hai chạy cái bụng lại sợ quá <laughs> nó nghe nè đó dạ, con bé nãy qua đời nợ đòi nợ ừ. ủa sao đòi nợ với chị đòi nợ gì đòi vậy ở kia đòi nợ chồng em chồng em cứ nợ qua đòi nợ ủa ủa hè đi không đội chồng lên đầu <laughs> cho nên đi đòi nợ ừ à, chồng em nợ nhiêu để em trả cho hỏi em em ờ, muốn trả giùm chồng em hả dạ đúng rồi cái này khó lắm em em nhắn là chồng em có đủ gia tài giống như là mẹ hôn mà em trời trả cho chị trời ơi gia tài bao nhiêu cũng được em bán em bán hết gia tài em, trả cho chị cũng được mà tại vì chồng em chết rồi cũng mang nghiệp được thấy chưa lại câu đó em <laughs> tốt lắm em tốt lắm em cứ lại câu đó chị nói cứ lại hả đúng nha <laughs> em dạ à, như hồi nãy em cũng đã nói có bao tài sản em bán hết em trả nợ cho chị <laughs> vậy tức nghĩa là chị đủ quyền chị qua đây chị đòi quyền thừa kế này ha à? ủa ủa ủa chị ủa chị là sao rồi chị qua đây đòi, đòi quyền thừa kế là sao đó thì đó nãy giờ là qua đòi quyền thừa kế phía sau tại vì mẹ với mẫn ờ, mẹ với mẫn là mất cũng ờ, năm mươi ngàn đó hả ừ. ừ cho nên là chị với ờ, minh nè định là làm uh, phân chia tài sản tự nhiên cái thọt vô đòi phân chia tài sản ủa vậy là nãy giờ là mấy anh chị không phân chia tài sản đó hả đúng rồi rồi sao mới sớm để bạn chung Quý. Ủa đố bạn gì nữa, em quá đi, chi cho em chứ <laughs> Nói xin lỗi nha, chứ được lần à, trước nó mất lòng sau đó Nghe qua nó chết rồi Thì không có liên quan gì mà em tới đây mà đòi gia tài hết hiểu không? Trời ơi, anh chị đã nói gì sao được Sao được Em thông báo cho mấy anh chị biết nha Là em có bầu 3 tháng nay rồi Gì nữa Để nên con của em có quyền được đòi cái quyền thừa kế Em có bầu 3 tháng Trời ơi, mừng quá Vậy là Chị có cơ hội xét nghiệm ADN cho con của chị rồi Trời đất ơi Điện con của chị liên quan tới tôi mà xét nghiệm ADN Con của tôi là con của anh Mẫn Cho nên cái quyền mà thừa kế cho cái gia tài này Là phải có quyền của con của tôi Không ai nói nhiều hết Vậy đi Ủa Tài sản của mẹ tôi mà tự nhiên chia năm sẽ bảy vậy Dạ Thôi kia tao nghĩ tiểu phẩm dừng tới đây là được rồi Chứ còn phải xuất hiện thêm một nhân vật nào nữa Lát nữa chắc luật sư bỏ đi về quá dạ vậy thì mà cô con dâu á khi mà cô con dâu mà có cái bào thai như vậy thì chắc chắn là cũng được hưởng ờ, quyền thừa kế đúng không thưa luật sư dạ vâng đây là một uh, vấn đề rất là hay uh, và nó cũng rất là nhạy cảm trong uh, cuộc sống nó mang tính chất là nhiều lúc không phải chỉ pháp lý mà nó có về mặt đạo đức và thiêng liêng ở cháu tức là theo như quy định thì uh, con uh, hình thành bào thai hình thành trong thời kỳ hôn nhân đó, thì đó là con của vợ chồng hoặc là À, con à, đã hình thành à, trong bào thai mà hình thành trước khi thời điểm mở thừa kế trước thời điểm mở thừa kế tức là trước người để lại di sản chết đấy thì vẫn được hưởng thừa kế và cái việc xác định người con nó có được hưởng thừa kế hay không thì sau khi sinh ra sẽ được hưởng một phần như các đồng thừa kế khác à, thì ở đây á, nếu mà người con nó sinh ra mà chết liền đấy thì sẽ không được hưởng nhưng mà nếu mà sinh ra mà sống á, thì sẽ được hưởng thừa kế như các đồng thừa kế khác như những người con khác à, và đồng thời ở đây là chúng ta phải xác định rằng là nếu uh, tại thời điểm đang mang thai mà các bên các đồng thừa kế đã chia thừa kế rồi tức là một người chết để lại di sản à, và các đồng thừa kế lập tức tiến hành khai di sản thừa kế để chia và thậm chí có thể bán tài sản đó tàu tán tài sản đó thì người mẹ và người vợ không hợp pháp đó hoặc là người vợ hợp pháp đó theo tôi là à, cần à, nhờ các cơ quan nhà nước can thiệp chẳng hạn như là khơi kiền hoặc là làm các cái đơn từ ngăn chặn để là trình bày là mình đang mang thai bằng các cái chứng từ tại bệnh viện à, để yêu cầu là khi khai thừa kế thì vẫn phải dành lại một suất này một suất này cho người con đang mang thai để sau này chia cho người con này và người mẹ có thể quản lý phần à, di sản này được nếu như cái người vợ chính họ không chấp nhận đồng ý cái tài sản vợ chồng chung của họ mà chia cho con bên ngoài cho thú thì có dạ. được không ạ à, trong trường hợp này thì à, nếu họ không đồng ý thì ờ, những người mẹ của các con chưa thành niên đó họ được quyền khởi kiện ra tòa án để yêu cầu là chia phần đó những người con họ được hưởng thừa kế thế vì đó để được tòa án giải quyết bởi vì ờ, người vợ chính thức người ta không đồng ý thì mình sẽ không được làm các cái thủ tục để nhận phần thừa kế đó và chỉ có nhờ tòa án giải quyết thì tòa án mới phân chia theo như đúng quy định của pháp luật nhưng mà xét về phía khía cạnh đó là thấu tình đạt lý thì luật sư nghĩ là những cái người vợ bất hợp pháp vậy thì có nên làm như vậy hay không ạ à? tôi cho rằng là à, việc người vợ làm như thế là hợp pháp và đó cũng là một cách không phải là đòi lại tài sản cho mình mà đó là một cách người vợ à, đòi lại quyền lợi cho con của mình chẳng hạn như đó là cái quyền thừa kế để ờ, có một khoản tiền hoặc là một tài sản nhất định nào đó để cho con được à, học tập hoặc là sinh sống mà đó là cái quyền mà người con nó sau này lớn lên để thấy được cái người cha của mình à, và người cha đó đã để lại một cái di sản đó cho mình đó là cũng một cách không những về mặt pháp lý mà à, thể hiện cái tinh thần à, cái tình nghĩa à, của cha con cũng như là những người vợ không hợp pháp và tôi cho rằng những người vợ này không hợp pháp thường họ cũng đã bị những cái thiệt thòi nhất định và đó cũng là một cách mà pháp luật bảo vệ thì à, Kim Thảo cũng xin được cảm ơn luật sư đã dành thời gian đến với chương trình Thấu tình đặc Lý ạ. À. Kính thưa quý vị, đây là chương trình Thấu tình đặc Lý xin được phép khép lại tại đây. Chương trình được phát sóng vào lúc 11 giờ trưa chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Hòa Bình thực hiện. Và đến đây thì Kim Thảo cũng như là luật sư Trần Bình Hùng xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.